ta sẽ chơi điên nè, why not ô oh, ly xin có à ly xin why not đi thấy gì ô phát thật có tóc ăn no à cháu lại mang đôi kiếm vậy <laughs> tao nghĩ nó bắt đầu ờ, đến ra đoạn mang mọi thứ mưa kiếm chúng tao hồi trước rồi Ôi không Yo ai đây Boom boom Boom. Oh fuck. Đâu rồi đấy. Ok, rồi. Ô, ok. Oh, thằng kia một máu. Oh shit. Cái Boom. Boom. Oh fuck, tao nguy chết rồi. <laughs> Boom. Oh shit, nó mất có rồi mấy tao rồi. Boom boom boom. Ba mày nhảy. Boom, ok. <laughs> Trời ông. Boom. Wow. <laughs> Ôi chết là mình lên đánh nhau xong nhìn ra sau thấy mày đánh piu piu piu mới gọi mình cười đấy Boom boom boom Boom boom boom Easy Để unit nó đi không nói <laughs> Boom you fucking bitch Ly Tiểu Long Ly Tiểu lăng Ly Tiểu lăng Boom Boom do easy Boom Boom Boom Boom Boom Boom Boom Boom Boom boom Let's go Oh god Thứ đó Mày, mày, mày, mày, mày, mày bố đi Easy, oh shit Hiệp nó đấy Mày, oh shit, mày chạy được Mày ờ, bị sự của mày Ôi mẹ ơi Ôi mẹ ơi, ôi mẹ ơi, ôi mẹ ơi Chết anh Yeah, tao đã sống quá xịn Oh fuck. Ờ. Và Oh fuck. Vai một máu. Có lên. Boom. oh god why. You bitch. Ờ, oh, men nó còn tốc biến. Boom. Không, em không muốn chết, em xin lỗi anh rất nhiều quá. Ôi cái gì đây sao may mắn đúng rồi xuống đây mày có the fuck Dạ, dạ. Chí bay màu Quá buồn Ôi Ramus đừng chém được Ramus Boom Boom Nhìn xe cực càng Sơn màu thì bắn đắt hơn Làm biệt nhá Đắt hơn mạnh hơn nữa Vậy vậy vậy We good we good dạ. con này con này con con Boom bạn á boom Oh fuck tao tao Wii tao Wii đã trượt Cái buồn Fuck it Ờ Boom Boom Đừng nó lại cho tôi Boom Boom yeah. Yo có người đang ở đây Boom Boom Tu gì ờ, Ô Ô Oh, oh, what the fuck? Phải chứ? Cứu, cứu, cứu, cứu, cứu em ơi. Ông ơi, à, đây, rồi. À, thôi em làm ai? Cứu đi. Cảm ơn vì đã cứu. you fucking bitch. You fucking bitch. Let's go, let's go. Rồi, okay. Mọi người sao rồi? Tao solo kill Olaf. Đánh tường hay cả. Yo, okay. Yo, you fucking bitch. You fucking bitch. Boom, boom. Bùm pha Gờ lên, gờ lên, gờ lên, gờ lên lên đánh một cái thôi, đánh một cái thôi, đánh một cái thôi Bùm Nice Hay thành chết đấy, hay thành chết Yo, mọi người ơi, cố lên Ta đang ra, ta đang ra, ta đang ra, ta đang ra à, Chết không, không chết, không ai chết đúng không? Ba nồi, không ai chết, không, không chết <laughs> You fucking bitch. Oh man. Okay, Fuck. nice. Đi ra đây hai người, nice, nice. Yeah. Nice, nice. <laughs> Ui ôi, cái gì đi? Ui tao huy trúng kìa. Bắt nó bay đâu ấy. Yeah. Kiến như vậy mà. Ờ. Boom, boom, boom, easy. Đi đi.